những phần chính làm cho xe nhẹ có trớn nhiều là chỗ nào và cái bánh tạo cho nó trớn nhiều là ở đó, cái điểm nào tạo cho nó có trớn và khi chúng ta bẻ tay lái cổ tại sao cổ nhỏ cổ lớn cổ lớn bẻ nhẹ cổ nhỏ bẻ nặng đúng không bây giờ à, trước hết chúng ta nói về bạc đạn các bạn tại nó là cái điểm chính khi chúng ta chạy xe thì tất cả trọng lượng của ta nằm trên xe và xe lăn bánh xe ma sát trên lộ nhưng mà bánh xe ma sát là ma sát nó đã nó là cái mặt tiếp xúc để di chuyển rồi còn điểm để chịu cả trọng lượng chúng ta và trượt lăn lăn nâng đưa trọng lượng chúng ta đi về hướng trước thì đó thì à, để tôi khái quát sơ về những cái à, trớn thì chung về chiếc xe nha thì à, rất là nhiều điểm trong chiếc xe có nhiều điểm rất là nhiều điểm để nhiều yếu tố để tạo chiếc xe nó có trấn. thì giờ trước hết là bạc đạn bạc đạn nha các bạn thứ hai nữa là cấu trúc sườn cấu trúc hình học à, các bạn có thể lên google thà, à, tìm hiểu sau này tôi cũng sẽ có bài nói về cấu trúc hình học của sườn của khung nha nhiều lỗi nha rồi à, chất liệu chất liệu là giờ là xưa giờ các bạn chạy à, sườn thép đúng không bây giờ mình chạy à, nhôm sẽ giờ chạy carbon đúng không rồi thứ tư nữa là khí đồng học khí đồng học các bạn có thể thấy là những cái này câm à, thí dụ như à, câm lá hẹ xin lỗi câm câm dẹp đó nó tôi không đề cập đến vấn đề chất liệu và khí ông học ha và cấu trúc hình học của sườn mấy cái đó mình bỏ lấy qua bên mình nói cái điểm chính nguyên nhân chính là để xe chạy có trấn bánh chạy có trấn đạp có trấn cấu liếp chạy có trấn ổ liếp chạy có trấn và xe có có trấn nhiều thì uh, uh, đạn các bạn tôi sẽ nói về bật đạn thì để à, trước hết chúng ta tìm hiểu về bậc rạp thì à, trên chiếc xe đó nó có ba cái điểm để chúng ta quan trọng để chúng ta tìm hiểu về nó thứ nhất là cặp bánh bánh trước và bánh sau ha, bằng đạn và dầu dĩa à, trục giữa trục giữa trục giữa nhé là ba điểm ba điểm chính là bậc đạn là để tạo trớn cho chiếc xe đạp chúng ta ba điểm thì à, trước hết nói về bạc đạn thì có rất là nhiều bạc đạn thì à, bây giờ các bạn xem ngồi xa quá camera đó tôi có thể đưa cái à, hai cái này đi rồi các bạn có thể kể thế nào thêm cái này luôn rồi anh này là trục vuông ha bạc đạn anh nhỏ bạc đạn hoặc là con bi thì đạn thì cũng à, bạc đạn ổ đạn thì cũng đã cài vô đây rồi trục vuông anh nào cũng sợ này rồi nặng quá rồi nha yeah. rồi bây giờ tới à, trục rỗng trục rỗng các bạn nha ta trả nhẹ nhưng mà có lỗi nhẹ hơn nữa nè BB 30 đó các bạn biết tại sao nhẹ hơn đó. càng lớn càng nhẹ nha mà trong bậc đạn á, càng lớn càng nhẹ là về bậc đạn muốn bậc đạn có trớn nhẹ là, là phải có hai yếu tố bậc đạn lớn lớn mỏng ba yếu tố của bạn lớn mỏng và à, à, hai đường kính của bột đạn phải lớn rồi bây giờ đây tôi có thể uh, cho các bạn hai bột đạn này cho các bạn thấy uh, xem bạn xem bột đạn này và cái bột đạn bên đây hai cái cái bên phải cái bên trái các bạn thì uh, cái bên phải cái bên trái thì các bạn nhìn thấy bạc đạn này lớn hơn bạc đạn này đây bạc này lớn hơn nha bạc đạn này nhỏ hơn nhưng mà đường đường kính trong và đường kính ngoài hai đường kính đều lớn còn bạc đạn này đường kính trong đường kính ngoài lớn đường kính trong nhỏ lỗ này nhỏ lỗ này nha các bạn nha lỗ trong đường kính trong vòng trong á nhỏ hơn đường kính của này mà đường kính ngoài của anh này lớn hơn đường kính ngoài của anh bên đây là nó nhẹ hơn này thì à, trong à, tiếng Anh đó các bạn thì uh, trong tiếng Anh thì các bạn uh, trên Google các bạn có thể sạc của các bạn xem về trong tiếng Anh đường kính đó, thì hầu hết trong bậc đảng để đường kính đường kính trong là để là ID I là internal internal diameter còn ở ngoài là OD outside diameter thì các bạn để biết bậc đạn nó lớn nhỏ hay không các bạn lấy cái đường kính ngoài và ngoài trừ đường kính trong rồi ra cái khe này cái khe chiếu bậc đạn là nhỏ nhỏ nha các bạn càng nhỏ tiếp điểm càng ít giờ độ trượt càng cao độ trượt càng cao thì giờ tôi nói trượt tôi nói ở các có thể các bạn à, biết khi người ta ở dưới quê hoặc người ta khi người ta đẩy cây hoặc này cái nọ đó ta khiêng đồ mà nặng quá nó không được người ta cần con lăn thì các bạn không ai mà lấy lăn bự lăn bự nặng lắm lăn nhỏ đúng không trượt cái đó là một cái điểm trượt thôi rồi giờ tới bạch đạn thì uh, có biết các bạn biết nguyên nhân tại sao càng lớn mà nó càng uh, chạy nhanh không bạc đạn càng lớn bạc đạn càng lớn đường kính trong lớn đường kính ngoài lớn còn bạc đạn lớn đường kính ngoài lớn đường kính trong nhỏ vẫn nặng nha yeah dẫn hạn thì cái này nó ta, nó dính tới à, có liên quan tới vật lý các bạn nó là lực hướng tâm lực hướng tâm lớn tại khi chúng ta chạy xe đạp đó chiếc xe đạp nó khiêng cả trọng lượng của chúng ta và nguyên cả chiếc xe luôn thì nằm trên hai điểm bánh bánh trước và bánh sau hai điểm đó là tất cả những trọng lượng mà nó nằm trên tích điểm để chạy đó. ta cần cái độ trượt nhẹ đó các bạn là chính cái này là quyết định đầu tiên nhất nha các bạn rồi sau nữa dầu dĩa dầu dĩa thì cái dầu dĩa bb các bạn mình ra lực mình đập nó, nó, nó, nó, nó, nó nhẹ nó nhẹ thì ờ, chúng ta ít hao lực đúng không chạy đường dài lực chúng ta bền hơn đúng không và nhà sản xuất người ta cung cấp thông số bánh như thế nào đó lớn nhỏ bậc đạn cốt đường kính ống gì đó các bạn trong đây thì các bạn sẽ biết sau này trước khi các bạn đi mua một cái bánh xe thì dụ các bạn muốn mua là Specialized, Shimano, DT, Swift là, là, là Pinarello đại khái gì đó, Zip gì đó thì các bạn biết nó có cái tên bánh nó là dụ bánh Zip đi à, cái mã code của nó là nó dòng gì nó là máy gì đó các bạn lên đó xem lên Google xem các bạn ờ, muốn biết chính xác các bạn vô nhà sản xuất đó. nó có cung cấp cho các bạn thì để biết bạc đạn lớn nhỏ hay không lớn lọt cái đường kính trong là đường kính trong là lớn nhỏ thì ờ, tôi bây giờ ờ, tôi chia sẻ trước cho các bạn cách tính lỗ bạc đạn thì tính lỗ bạc đạn những dòng xe mà dùng bạc đạn là cốt ở trước nhỏ nha cốt nhỏ là cốt khoảng 10 ở sau 10 12 là cái đó công thức tính bạc đạn nó rất là khó thì đây tôi chỉ cho các bạn tính công thức lỗ thấp nhất là 15 trở lên 20 trở lên 15 hoặc 20 trở lên nha 20 trở lên thì à, các bạn à, xem các bậc đạn đó thí dụ trên nhà sản xuất nó đưa ra cái à, xe này à, dòng bánh này à, dùng bậc đạn đó là 60 à, 6003 đại khái thí dụ nha thì các bạn lấy số 3 các bạn nhân cho năm là ra cái lỗ còn cái vùng ngoài từ từ các bạn tôi cũng điên đầu đó nha nhân năm còn đã đằng sau là các bạn 6004 gì đó 4 20 đúng không từ khi nó rất khó lắm các bạn ơi rồi cách đó cách tính các đạn nha các bạn nên nhớ lấy đường kính trong đường kính ngoài trừ ra đường kính trong thì sẽ ra cái à, cái độ rộng của nó của cái dàn đạn nó dài đó. rất quan trọng nha rồi bây giờ chúng ta nói bạc đạn tại sao bạc đạn lớn bạc đạn lớn và hai đường kính trong và đường kính ngoài lớn viên đạn càng nhỏ chúng ta thống nhất đi viên đạn càng nhỏ thì trấn càng cao được quan sát càng cao thì ờ, giờ các bạn trong vật lý chắc các các bạn ai cũng ờ, đã qua cái này hết đó. thì ờ, nó có về đường tròn trục quay tròn đó các bạn nó có lực hướng tâm đúng không lực hướng tâm thì lực hướng tâm càng lớn thì quay càng lâu đúng không trớn hơn nhiều bây giờ để chứng minh được cái đó ha bây giờ các bạn có thể là về nhà các bạn lấy một cái thùng tôi thí dụ chất lỏng trước thì các bạn lấy cái thùng nước đó đường kính qua đường kính nha đường kính thùng là cho 5 tắc đi rồi các bạn đổ vô 5 lít nước đường kính 5 tắc đổ 5 lít nước ha, 5 lít nước thì à, các bạn lấy tay các bạn quay quay đều nha quay mạnh lên rồi các bạn ngưng bạn tính bấm giờ các bạn coi nước trước khi các bạn quay xong nước nó dạt ra bên ngoài dạt ra bên ngoài nha trống ở chỗ giữa chạy khi nào nó hết chạy nữa bắt đầu nước mới trở về đó dạt ra ngoài đó là lực không tầm cao rồi bây giờ các bạn lấy thêm lấy một cái thùng khác nãy đường kính là 5 tấc không bây giờ các bạn lấy cái đường kính chỉ có hai tấc thôi hai tấc thôi chắc chắn nó cao không rồi các bạn đổ nước vô đổ nãy đổ các bạn đổ mấy năm lít nước không cái này các bạn cũng đổ năm lít nước các bạn quay đi cái nước này cái bên đây cái nó cao nha nó có cái trọng lượng của nước nó có giặt ra ngoài được bao nhiêu không được bao nhiêu cả rõ ràng đường kính nước hai tấc thôi và năm tấc nó khác nhau các bạn sẽ thấy nước bên đây nó chảy nó quay chậm hơn nó nặng quá và cái cái lực hướng tâm nước nó dạt ra ngoài nó không được bao nhiêu cả đó thì cái đó chúng ta nhìn bằng mắt được nha các bạn cái này chúng ta không nhìn được cái này à, bên à, cơ khí người ta có liệt đo người ta đo máy điện tử à, công sức công gì đó chứ không phải là do nhìn mình thấy bằng mắt thì đó rồi cái thứ hai cái thứ hai nữa các bạn về lấy cái cánh quạt cái cánh quạt đúng không cái uh, quạt trần mình xả nhà ra quạt quay nhà có năm cánh sáu cánh gì đó thì uh, không dùng điện hết các bạn quay quay cùng một một để các bạn đo sao cái lực cho nó nói chung là không chính xác đâu quay một cái rồi các bạn coi để bao lâu nó ngưng rồi các bạn bấm bấm dây đúng không xem sau đó các bạn à, lấy mấy cái kẹp kẹp tóc à, kẹp nút à, áo gì ở nhà đó nó bao nhiêu cánh quạt các bạn tăng thêm cho tôi ở ngoài nằm cánh ngoài góc cho thêm mà bảo đảm nó chắc nha, dính nó không rớt nha các bạn gắn vô rồi các bạn quay đi quay nhiều hơn và chạy lâu hơn rõ ràng nó có trớn hơn nó mới quay nhiều hơn đúng không đó, thì đó là lực đó là chúng ta cái nhà sản xuất người ta phải tạo cho có lực gia tốc mạnh lực gia tốc càng lớn thì càng mạnh rồi chúng ta vừa thí dụ hai cái đó thôi bây giờ nói về bánh xe thì bánh xe đạp thế này các bạn thì à, để có trớn vào quán tích cao thì trước hết là các bạn phải chuyển trọng lượng ở trục quay ra ngoài dành chu gì, ra ngoài đưa ra ngoài lực hướng tâm đó thí dụ bây giờ cái đùm nó cái đùm bánh xe nha bánh xe một bánh xe này và bánh xe này hai cái nó cùng là một ký hết nhưng mà anh cái này á cái phần nặng á, hơn nửa ký nằm trong cái đùm đó các bạn ngoài nằm trong cái đùm nằm trong cái đùm còn ngoài dòng bánh thì nó nhẹ lắm chả nó không lực hướng tâm không có nhiều còn giờ bánh đây cũng lực nặng như thế nhưng mà cái đùm ta làm cho nó nhẹ có thể làm carbon xin lỗi nó, nó, nó, nó làm cho nó nhẹ tôi lấy trong lượng ra cũng do nguyên liệu vậy nặng này tôi là lấy trong cái đùm này ra nè trong trục quay này ra nè tôi đưa hướng ra ngoài tôi chia nó ra ngoài cái cái cái bành cái nền này thì nó sẽ có cái lực nó chạy trở hơn đó là tạo lực hướng tâm đó các bạn thì nhà sản xuất tạo lực hướng tâm về à, dòng bánh à, xe đua của Shimano thì sao các bạn nó đâu sẽ bật đạn đâu làm sao chúng ta tính được làm sao chúng ta biết là đường kính lớn đường kính nhỏ bật đạn thì các bạn nhìn thấy rõ đó còn giờ con bi thì không biết các bạn có xem cái video clip tôi đã làm cách này hai tháng là sự cắt việc giữa bạc đạn và con bi thì khác nhau là góc độ thôi các bạn và bạc đạn này là hoạt động độc lập được ha còn con bi không hoạt động độc lập được ít nhất là phải hai có trục đối xứng thì à, à, các bạn xem à, những uh, Durai Sedo nè Utera nè bánh Utera nè bánh uh, à, Durax nè và những dòng bánh à, dưới đời dù một cái năm trở xuống đó, thì con bi đạn nó cũng vậy như tôi có nói à, những video trước rồi đó thì à, con góc độ các bạn đây góc độ này nè 90 là coi như không độ đó còn con bi của Durax Durax thì nó nó gần như 90 nó khoảng 80 độ 80 độ thì cũng tương tự thôi các bạn cũng tương tự thôi không có khác gì cả các bạn thấy những con độ 45 độ nào thì dương dương nó to hoặc nếu nó không to nó cũng nằm góc xuống như nào nằm góc như nào mà dương to càng nhỏ nằm góc càng lại thì chịu lực càng cao mà không làm dương bi to thì chịu không nổi phá hư hoài phải làm như to là bạc đạn ví dụ tôi nói về cái dòng SX hoặc đèo rê đổ xuống đó, nó là mình nói đầm đó nha thì đạn nó thế này còn giờ à, à, là thế này còn à, dòng cao hơn ST, STR, Ultra, Durax đúng không thì à, nó sẽ làm góc độ đứng hơn đứng hơn thì sao cái con nó sẽ cao hơn con sẽ lớn hơn con lớn hơn thì phải đường kính à, con lớn hơn là phải đường kính trong lớn đường kính trong à, lớn hơn các bạn thì bạc đạn này có hai con nè con trong như con ngoài nè đạn giữa nè thì thằng kia thằng này hai này nó đút dính với nhau còn mấy loại kia thì nó nó góc độ nó nghiêng quá nó không đút dính được nó phải làm rời đúng không thì uh, à, ST STR nó uh, còn cái chén của uh, anh ở làm đứng đưa, lên trên đưa muốn đưa ra ngoài luôn rồi con dưới cũng vậy thành ra như đạn nằm xéo nè viên đạn chút xíu tương tự giống như thế này thôi nhưng mà bảo chắc chắn là nó không nhẹ bằng cái này tại con bi là độ ma sát nó không chính xác xin lỗi à, độ chính xác của nó đó không được trăm trăm còn đạn phải đúng trăm trăm thì khi đạn sản xuất ra những viên nhỏ các bạn người ta tính tính theo dòng chịu lực nó bao nhiêu viên không người ta đưa vô hai con là nằm rồi viên đạn rồi đầu đưa dưa đạn vô chạy đưa lấy hai con này đè qua qua này cái nhát đạn vô nhát nhát nhát vô hết rồi bắt đầu chia đều ra để rế với rế vô dọc nói vậy thôi ha thành ra chúng ta có à, biết được bây giờ à, bằng đạn còn à, Shimano chúng ta không có à, giờ chúng ta biết đúng không biết đường kính lớn đường kính nhỏ không con đường kính đường kính của con trong và đường kính của chéo ngoài đúng không với những cái mẹo nhỏ thế này giúp anh em các anh chị các bạn và tìm được những sản phẩm như mình mong muốn và mình tự tin hơn mình không cần phải hỏi ai đúng không